Xin uh, kính chào tất cả quý anh chị và các bạn nha Hôm nay em câu lại uh, tiếp tục làm xong mấy cái uh, mẫu dao mèo Và muốn uh, quay lên một chút cho tất cả quý anh chị xem Đây, tôi 4, 6 con Trong này có ba con loại uh, mini, hai con loại 26 một con loại uh, 25, 24 gì đó Đó, thì uh, bây giờ em câu sẽ cho tất cả mọi người cùng xem nhé đây nha quý anh chị nhá đây là mấy con dao mà hôm nay em câu sẽ cho tất cả mọi người cùng xem hai con này là hai con dao mini nó dài à, để cô lấy cái thước ra con à, đầu tiên này nhá câu khâu con này là một cái khâu đồng đỏ lá chắn đỏ thì à, có một số anh không thích lá chắn dao mini này lá chắn thì rất là khó mài nhá quý anh chị nhá rất là khó mài nên là một số anh không thích con dao này chiều dài của nó là 18 cm dày 5 ly 4 ly dưới và cái bản rộng nhất là 4 phân đó con đầu tiên này dao mini đó và anh có yêu cầu làm đeo vào bên phải cho nên là câu đã làm cho đeo bên phải này tiếp theo là một con cũng dao mini nhưng mà lại đeo vào bên trái dao này dao tay phải đó dài à, gần được 19 cm nhé này còn một ly nữa là được 19 cm con này cũng 4 ly và rộng là 3 phân 7 3 phân 7 con này thì bụng nó bé hơn bụng bé hơn con này đó này con này thì uh, khâu đồng ok cho như này cho đỡ cuốn dự tinh đây là một con tiếp theo nữa con này dài 21,3 dài 21,3 chiều rộng của nó là 4,1 và dày 5 ly 21,3 Đó, con này thuộc dạng da không phải da mini rồi da hơi dài rồi và cái cá này cá này làm to hơn một chút và anh có yêu cầu làm một lá chắn nữa đó cái này khó nhìn quá tôi câu để vỏ một bên nhé để vỏ một bên như này tiếp theo là một cái em con này là dài à, 23 24 có anh yêu cầu làm 23 nhưng mà làm được 24 Đó. rộng 4,4 rộng 4, 4,4 và dày 5 ly gần được 6 ly đó số dày nhất là được 6 ly đấy gần được 6 ly Tiếp theo là một em nó to hơn Dài hơn, rộng hơn nữa Em này là dài 26 Rộng là chỗ rộng nhất là 4,6 4,7 à, Và được ừ, dày nhất là 6 ly Đó Đây nha, bên chị nha Dày nhất là 6 ly Con này anh yêu cầu làm cán hơi cong một chút bình thường thì em câu làm thì làm cán thẳng thôi nhưng mà con này anh ấy yêu cầu làm cán cong đây còn em cuối cùng này cũng là anh ấy yêu cầu làm cán cong nhưng mà lưới dao nó hơi thẳng nên là mình à, làm lại con này con bên này đó thì con này em vẫn chưa bán nhá con này thì vẫn đang chờ khách mua <laughs> đó con này thì cũng dài 26 này 26 và rộng là 4,5 dày 6 ly đó. đây đó thì à, hôm nay có đôi bốn sáu con 6 con dao như này muốn đưa cho tất cả quý anh chị và tất cả mọi người cùng theo dõi đó 6 con luôn thì à, hai con này thì à, con này thì cán cong rồi nhưng mà anh ấy thấy cái lưới nó thẳng quá nên là anh không thích thì anh lại bảo làm một con uh, lưới dao nó uốn uốn uốn lượng hơn một chút nữa như con này thì con con này là rất là lượng luôn rồi Đó. uốn lượng luôn thì nhiều người thích thẳng mà. cái này thì nó cũng lượng nhưng mà nó không lượng như cái con dưới này con này thì nó nói thẳng thì cũng không phải đấy mọi người nhìn nó cũng không phải thẳng nhưng mà nó không lượng như cái này hai con này thì nó dạng như nhau rồi Đây, con 21 này nhìn rất là đẹp Thì à, mẫu dao này không phải là con nào cũng giống như con nào nhé quý anh chị nhá Nhiều con thì muốn làm giống như con kia nó cũng không phải như như hai con này này Mọi người nhìn hai con này này Con này nó lượng Lượng như này Còn con này nó lại lượng khác khác cơ Đó Không thể nào mà làm giống nhau y hệt như nhau được Đó, nó phải à, có chỗ nhỏ hơn, có chỗ to hơn đó ví dụ như con này thì cũng là một mẫu thôi nhưng mà cái bụng nó lại to hơn một chút đó đây 6 con như này rất là đẹp quý vị anh chị nào yêu cầu yêu yêu thích mà muốn sở hữu cho mình một con dao thì nhắn tin zalo cho em câu nhé thì cũng khá là lâu rồi em câu không nói về cái bao này cái bao này là gỗ pơ mu à, mình là đây là gỗ một miếng và mình bổ ra thành hai miếng để mình khoét xong rồi mình lại ép vào mình dán lại và hàn khâu đồng vào đó cái này cũng tương tự như nhau lưới dao thì hình chữ V ờ, cái nào cũng giống như cái nào thôi đó đây là vết này đổ keo vào này đó nó khít khít khít luôn có một số cái thì nó cũng không được khít nhưng mà không không đáng kể đâu nhé quý anh chị nhé. nó nó khít như này rất là khó để phát hiện ra cái cái cái vết cái vết đó tại vì cái vân nó cũng giống giống như cái vết mà đó như như ở đây thì nhìn thấy này đó thì à, quý cô bác anh chị nào mà có nhu cầu mua dao thì à, liên hệ cho em câu nhá để à, mình à, liên hệ zalo đó zalo là cái phường phát tốt nhất để tại vì em câu cũng nhiều lúc cũng không cầm điện thoại về thì mình mới kiểm tra tin nhắn thôi quý anh chị ạ đó thì quý anh chị nào có nhu cầu thì ới ừ, em cô và để em cô làm nhá mấy con này thì các anh cũng đặt hết rồi đặt hết rồi em cô làm để trả cho mọi người thôi đó vậy nha tất cả quý anh chị nhá thì hôm nay em cô cũng chỉ giới thiệu mấy con dao như này cho tất cả mọi người xem thôi thì uh, bây giờ cũng uh, tối rồi thì em cô uh, à, xin uh, chào tạm biệt và hẹn gặp tất cả quý anh chị trong uh, những cái video tiếp theo nhá thì uh, mấy hôm nay trên câu rất là mưa nên là Ờ, nhà bác cũng làm mai các kiểu nữa nên là cô cũng tranh thủ làm à, những lúc rảnh thôi còn bình thường thì em cô cũng không không làm nữa nên là mấy hôm nay em cô mới tranh thủ làm được mấy con này thì uh, em cô uh, cảm ơn tất cả quý anh chị và tất cả mọi người đã theo dõi video nhá bây giờ thì em cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những cái clip tiếp theo nha quý anh chị nào yêu quý yêu quý dam mèo muốn mua cho gia đình mình một con dao để sử dụng trong gia đình thì à, à, zalo uh, cho em câu nhé nhắm zalo cho em câu để uh, chúng ta sẽ bàn bạc nhá em câu sẽ để zalo ở số bình luận nhá bye bye tất cả quý anh chị